anh có nghe lời yêu kia gió lay vội đêm vượt qua con phố chắc có đến nơi bình yên chẳng cần cơn mơ chiếu lấp lánh nơi thần tiên từ bao tan nát hóa một trái tim vẹn nguyên bầu trời ghi tha thiết thêm chắc có lẽ là vì em dưới khung trắng êm đềm cùng nhau ước ao dẫu có khi tất sầu vì không thấy nhau vẫn yêu nhau đông đầy cho nghìn kiếp sau em có nghe một xuân trong tim rộn vang em em có nghe thương khi không bao giờ xa dù nhận lời đắng cay giết chết chân tình anh thật lòng anh vẫn không không đổi thay không đổi thay người yêu ơi hoa mai đậm rồi để cho thơm thứ muôn ngàn lối còn anh chỉ mong cạnh tôi lời ca anh viết nên có lẽ sẽ tàn phai dù cho bao thiết tha kia đúng hay là sai thì vẫn luôn ở đây cất câu hát anh vừa phiêu ngày mai đón em chắc có lẽ đó là yêu giữa cung trời hoa mộng đôi mình có dưới khung trắng êm đềm cùng nhau ước ao dẫu có khi tật sầu vì không thấy nhau vẫn yêu nhau đông đầy cho nghìn kiếp sau giữa khung trời hoa mộng đôi mình có nhau dưới khung trắng êm đềm